Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải anh em ơi. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ và ở video này thì Khải sẽ soi xét đồ của cao thủ liên đấu hàng 2 tháng vừa rồi cho anh em xem. Đó, anh em thấy không? Võ Lâm liên đấu hàng 2. Anh này đường môn anh em. Anh này thì từ đầu đến cuối trận thì ông ta là đường môn, với lại bang khá là khỏe nên là bên bằng bát nè. Anh được ờ, thiên tử nên là được xét đăng ban 7 ngày. Đó, và kèm theo bông tiêu 7 ngày. Đó, ok chưa? Đây xét đăng ban 7 ngày anh em. Đó, bông tiêu 7 ngày luôn thì cái này thì phần thưởng thiên tử nó ra nha anh em hiện tại server chưa có set nào đâu anh em set này là chỉ sử dụng 7 ngày là hết hạn rồi tiếp đến cái vũ khí cái vũ khí thì cái vũ khí này cũng là cái vũ khí 3 ngày nè vũ khí 3 ngày xấu dòng mắt ộp mở ra random đó mở ra random xấu dòng mắt ộp và cái vũ khí này thì ờ, mới ra hôm qua thôi nè mới ra hôm qua thôi hôm qua sau bình ờ, hôm qua sau khi bình ờ, đua top băng hội nạp một phẩm đua top băng hội thì cái này là cái vũ khí đầu tiên mở ra được top 30 sát thương uh, ờ, 50 điểm đó và hút sinh lực 10 nó này thì quá bình rồi nè quá đẹp rồi nó thiếu cái này thiếu phần trăm thôi và hiện tại nó là thời hạn anh em nó chỉ ba ngày thôi anh em tí nữa này anh sang anh em sang bot em sẽ thấy nha em cái này thì ba thời hạn 3 ngày rồi anh em đó đó là sẵn đồ của liên đấu hạng 2 vừa rồi thì liên đấu tự do anh em tháng vừa rồi là liên đấu tự do anh em những mùa liên đấu này nó sẽ bắt đầu từ ngày 8 cho đến ngày 28 kết thúc nha em và ngày hôm nay thì Khải sẽ so đồ tất cả các cao thủ hạng liên đấu cho anh em xem anh em thấy hạng liên đấu bên dưới có con cọp không con hổ không rồi hạng hai anh em đó hình con cọp đó rồi hiện tại đang sửa bao tay làm à, phòng thủ 25 này dòng 1 sinh lực lực đây là phòng thủ lý 25 sinh lực lực đó và đang có một cái nón 2540 mắt bình à, thiếu dòng cuối chưa ép thôi một đôi dây cũng là phòng thủ quản lý 2540 thì anh em thấy đây phòng thủ này một món hai món ba món bốn món kèm theo dây dẫn ba thì anh em đủ biết rồi tầm này thì đường môn tầm này bá đạo rồi nè Ông ta hạng hai thì cũng không phải đáng nghi ngờ em mà Và đang sử dụng một cái áo 40 ờ, 25 khăn họ và 40 chón Thì áo này thì ờ, kèm theo set đồng bang thì lượng khăn họ trên base rồi nè Trên base thì đủ giao tranh với cái bang rồi nè Lắng họ trên base đủ giao tranh cái bang này Đó ok chưa rồi nói chung thì ờ, anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho tí của nương ở cầm 1 cũng như là video khảo lại chia sẻ cho anh em ơi. Ăn này thì chắc 111 nè, ăn này chắc 111 cấp. Đây anh em, anh em xem top liên đấu này, liên đấu này, ok chưa? Liên đấu tự do này. Đó. Đây Đó Top 1 là Thiên Bang Ngọc Đại kali Top 2 là ạc này anh em Top 2 là Tứ Con Đương này Top 3 là khả này DKG này Đó Top 4 là Engen Cái gì à, khả sẽ sâu lần lượt tất cả các top cho anh em xem sơ qua nha Và đây là video top 2 Anh em xem video cho một like chia sẻ anh em ơi